đức nhận nhục nguyện lòng luôn ghi nhớ hành khiêm cung khấn già mãi đừng quên từng mỗi hạt trụng thiền đều là nhân tố duyên lành dày kết tinh thành một búp sen để từ vụng lầy sâm tự mà vươn lên khắp miền đất tình và tỏa hương nơi mỗi bước bước vào ngôi nhà hiền pháp thiên Hoàng phục dây tỉnh thức Em thấy lại chính mình Từ thế giới vô minh Em về trống lặng lẽ Gót chân thiền bước khẽ Em nở thành đóa hoa Chỉ sắc màu phối pha Kính dâng lên Đức Phật Khi phẩm sắc trong vô sắc Tác giả Tuệ Minh Thích phật Toàn Diễn ngâm Diệu Bình không em là cành hoa từng gã màu nhỏ nhỏ mọc lên từ cây cỏ qua thanh lọc nước phân giữa thế giới tương mượn dòng ngô si hoa theo mây trời muôn ngả về nương cửa tư tựa huyền sự kinh thi lắng hồi chuông đổ em chiêm nghiệm cảnh khổ mỗi nhịp mò xứ ông mà giặc diều mến mong tâm duyên vào cửa phật khoảng phút giây tình thức thể lại chính mình từ thế giới vô minh em về trong lặng lẽ gót chân thiên bước khẽ chỉ sắc màu phôi pha kính dâng lên đức phật động nương vào nguyện lực chư bồ tát thánh hiền gieo trồng hạt tình duyên Phước điền chánh pháp Tập sống đời hỷ lạc Dưới bóng mát cửa thiên Nguyện tu học tính chuyên Mọi nhân duyên tốt đẹp Dự gìn từng khuôn phép từng hành nết lương nương nếp đạo chân thường vùng yêu thương tỏa sáng vô biên không giới hạn sáng đẹp vẻ chân thiên